chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi ờ, muốn chia sẻ cho anh em những anh em nào làm tay cái Đấy, chia sẻ cho anh em một bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc cái hay là anh em đi ờ, lắc tài xỉu bất cứ những cái sòng sới nào hay sân chơi nào thì ờ, anh em sử dụng cái bộ hột này Đấy, thì anh em có cái tỷ lệ chiến thắng khá là cao Đấy. thì có rất là nhiều anh em làm tay cái anh em gọi điện đến và hỏi những cái bộ hột Đấy, và hỏi những cái bộ hột bên tôi và anh em à, nói là bây giờ tay cái đi lắp tay con đánh khá là hay Đấy. thì à, khi mà anh em đi lắc thì là anh em sử dụng những cái bộ hột nhất là cái bộ hột của anh em đánh anh em đi lắc thì chỉ có một hột à một bộ anh em đi lắc chỉ có một bộ thì à, anh em đi lắc nhiều thì sẽ bị bắt bài đấy cái thứ nhất đấy, cái thứ hai nữa là hột trợ hay là còn gọi là hột nghệ hoa ấy anh em bo vào tự anh em bo hay là anh em mua ở những cơ sở khác anh em bo vào thì tay con người ta cũng đã nghiên cứu rất là kỹ về cái bộ hột nghệ hoài rồi Đấy, cũng có thể là anh em có thể bắt bài bị bắt bài đó thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ hột mà do chính tay bên cơ sở tôi làm Đấy, thì cái bộ hột này nó khác hoàn toàn so với bộ hột chợ hay là bộ hột nghệ hoa của anh em hay anh em đi chơi cái bộ hột này nó là gọi là bộ hột tam sắc thì cái bộ tam sắc này vì sao nó gọi là tam sắc thì anh em nhìn thấy trên màn hình đây là bộ tam sắc cái bộ tam sắc này nó được đánh thành dấu sắc con tam của nó nó được thành dấu đánh thành dấu sắc đấy như hột chợ hay là hột nghĩa hoa hay là những hột anh em chơi thì là thường thường nó là con tam nó đánh thành dấu huyền thì gọi là tam huyền đó là hột chợ hay là hột anh em chơi ấy còn hột này của bên cơ sở tôi làm thì à, tôi sẽ đây là cái độc quyền của bên cơ sở tôi tôi đánh thành dấu sắc đấy. thì bộ hột này tôi gọi là bộ hột tài xỉu tam sắc do chính tay dính bên cơ sở tôi làm thì cái hột này nó hoàn toàn không tang 100% không tang thứ hai nữa là anh em đi lắc anh em có tỷ lệ chiến thắng cao do cái bộ hột này nó đi khá là khôn Đấy, và thứ ba nữa là cái bộ hột này anh em có thể giữ tài giữ xỉu được thì do chính tay tôi làm nên là tôi nghiên cứu được cái cách lắc của nó hiệu quả nhất về chia sẻ cho anh em làm cái cái nhé đấy thì anh em nào muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu tam sắc này thì anh em cứ lên cơ sở đấy. ngoài bộ tam sắc này ra thì bên tôi còn rất là nhiều những bộ hột tài xỉu khác để cho anh em chơi nữa nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em một vài cái để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé thì uh, bên tôi có hai loại loại mắt to và loại mắt nhỏ đấy, thì anh em lấy cái loại nào cũng được đó anh em lấy mắt to cũng được anh em lấy mắt nhỏ cũng được đây, đây là hai cái bộ tam sắc mắt to và mắt nhỏ nhé ngày nay tôi sẽ test cho anh em test cho anh em bộ mắt nhỏ này thì uh, anh em uh, đi uh, tìm mua cái bộ hột tài xỉu thì thứ nhất là anh em mua cái bộ hột tài xỉu làm sao mà cái bộ hột tài xỉu đấy nó phải đi đều đấy, phải đi đều là cái đầu tiên đó đang tài xuống à, đang xỉu lên tài đúng không anh em đó cái thứ nhất là cái đi đều đó đó nên là đi đều còn thứ hai là anh em thể giữ tài giữ xỉu được thì giữ tài giữ xỉu thì khi nào mà anh em mua cái bộ vật này đấy, anh em alo trực tiếp video cho tôi đấy, qua zalo thì anh em tôi sẽ chia sẻ cho anh em và tôi sẽ nói cho anh em cách làm sao mà các anh em giữ được cầu hay là anh giữ được tài giữ xỉu nó dễ nhất đấy. Thì bây giờ đang tài như này tôi sẽ giữ tài cho anh em này đó thì tôi lắc như vậy thì tôi sẽ biết được ở trong này tài là xỉu khoảng tầm 80 phần trăm nhá tài thế này này đó, tài này chúng anh em tiếp tục giữ tài cho anh em này đó chén này tôi có 80 phần trăm đánh lục tài kết lục tài luôn này đó, lục tài đúng anh em đó thì cái cách giữ của nó thì cũng khá là đơn giản thôi Đấy, tôi tìm ra được cái cách lắc của nó rất là đơn giản thì anh em nào mua hột thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đấy, hoặc là anh em cần tư vấn về những cái đồ chơi hay là những cái mà anh em muốn thì anh em cứ liên hệ với tôi Đấy, cơ sở tôi ở bên xe miền Tây thì anh em đến cơ sở anh em cứ thoải mái anh em test hột Đấy, có rất là nhiều hột để cho anh em test à, thì video này tôi làm về cái bộ hột tài xỉu để cho anh em làm tay cái Đấy, thì anh em cần thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em